Xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh của mình nhá. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người uh, hai dòng xe nâng mặt bàn hoặc có thể gọi là à, bàn nâng bàn bàn nâng thủy lực của công ty mình nhá. Thì ở đây mình đang có hai con, con ở ngoài là con uh, à, 800 cân nâng cao 1 mét rưỡi và con ở trong này thì là 500 cân nâng cao uh, 90 phân. Về cấu tạo của hai con xe này ấy, thì nó cấu tạo cũng như nhau thôi về đầu tiên là có tay đẩy này tay đẩy thì cái tay đẩy con 500 cân thì có có phanh xả còn con kia thì phanh xả dưới chân và, và mặt bàn này mặt bàn bánh xe trục trục thì nằm ở bên trong đây là chân đạp nữa à, bánh xe thì có thêm cả phanh và và bộ phận bảo vệ bánh xe nữa đây trục thì được và thanh dích rắc nằm bên trong để giúp cho mặt bàn nâng lên này trục thủy lực thì nằm ở bên dưới mặt bàn này đây, trục thủy lực và thanh vĩnh chắc này để giúp nó đẩy mặt bàn lên thì con 800 cân kia cũng vậy về thông số kỹ thuật thì à, con 500 cân này thì có tải trọng là 500 cân kích thước mặt bàn là 900 x 500 và nhân 50 và chiều cao nâng cao nhất của nó là 90 phân chiều cao hạ thấp nhất nó là khoảng 25 với 27 thì gì đấy thôi rất là thấp luôn con này là nhãn hiệu Stat nhá công nghệ Đức nhá giá thành của nó thì đắt hơn là giá thành những dòng bình dân mình hay dùng một tí tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho mọi người con 800 cân này con uh, ờ, 800 cân này về cấu tạo nó thì nó cũng giống như con 500 kia thôi khác mỗi cái là cái bộ phận xà của nó là nằm ở đây người sẽ, sẽ xả bằng chân thay vì bóp bằng tay như con kia thì về thông số kỹ thuật của bàn 800 này đấy thì nó có tải trọng nâng là 800 cân kích thước mặt bàn của nó là 1m2 x 60 và dày 60 1m2 x 600 và dày 60 Thế mình lấy nỗi thì uh, chiều cao nâng cao nhất của con này là 1m rưỡi hạ thấp nhất của nó là 47 đến 50 phân về cách sử thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng cái bàn nâng thủy lực này hay gọi là xe nâng mặt bàn nữa thì để sử dụng cái này rất đơn giản thôi anh em chỉ việc bước chân lên đạp này thôi rất là đơn giản đúng không lại còn nhẹ nữa đây khi em lên dáng nhá chuẩn dáng đẹp luôn nhá hai tay bám đây xong rồi đạp lên thôi lưu ý khi sử dụng cho nâng mặt bàn này này là khi anh em nâng hàng hóa thì hàng hóa của anh em là nên nên nhỏ hơn mặt bàn một tí nhé không nên là to quá to so với mặt bàn như vậy nó sẽ rất nguy hiểm cho anh em đây con này nâng lên uh, mét rưỡi đây 800 cân nâng mét rưỡi thừa sức để anh em nâng uh, cây cảnh và chậu kiểng lên này đây khi đề xả rồi mình ra đạp nốt con uh, ờ, 500 này lên nữa cho nó đẹp hướng dẫn anh em một thế luôn 500 này cũng thế thôi anh em cũng đạp chân thôi ui giời con này còn nhẹ hơn cả con kia cơ con này nâng có 90 rất là nhẹ luôn rồi kinh rồi nhìn hai con này để gần nhau thì một anh một em quá thì để xả hai con này ấy về con tám năm trăm này mọi người sẽ xả ở đây ở tay phanh này đây nó nằm ở trên uh, tay đẩy này bóp này là tự xuống rồi đây là đang không có tải nên là nó xuống hơi giật khi tải nó sẽ xuống êm hơn tí về con 800 nhá xả anh em sẽ xả chân này đó anh em điều chỉnh xuống nhanh hay chậm là coi như lực chân của anh em nhé mình sẽ kết thúc video ở đây anh em nào mà có nhu cầu muốn mua hàng ấy thì liên hệ đến số điện thoại của mình nhé không thì có thể vào trang web ở phần mô tả của mình công nghiệp nhật com vn để tham khảo thêm một số mặt hàng khác bên mình có rất nhiều các mặt hàng về việc nâng hạ nhé anh em xem chọn con nào phù hợp với mình thì anh em liên hệ cho mình để tư vấn và báo giá cho anh em nhé